that all ngồi trên đê nhưng không dám ngỏ lời chờ ngày ba má em vắng anh thập thầu qua nhà em chơi à mà quên anh có đem vỏ cá em hãy nhận cho anh vui lấy lòng em cứ cái đã rồi ba má em lấy lòng sao tay chân lắm lem thì cây đất ở quê hương gió trời chiều tà anh phải đi lên đồng nương sách máy sâu nước đem về tới ruộng vườn nước bờ đê cho cây lúa sống tươi tốt nhưng mà thiệt lòng anh thật tài chắc phải lắm em ơi anh thì không có gì ngoài con người anh chân chất hai lúa một mặt quê mùa vì con người anh chân thật tính tình anh hiền hòa nên anh nói chuyện cũng thân mật nếu như em đồng ý hai đứa mình cùng hẹn hò trời vừa sụp tối ngắm trăng là trước ngõ không biết em chịu không hỡi ơi cô lấy đò hỡi ơi cô lấy đò là đò sông sông trên mai đầu tình là tình thôn quê nhớ thương con đò trên sông chiều chiều ngồi trên bê hai chúng ta hát hò vui đùa em chỉ cần là anh em thấy vui mãi trong lòng sâu trong tâm cái tính em thôn quê Em họ câu dân ca làm cho anh phải chết mê Từ sáng đến chiều em ở tuốt ngoài bến đò Nếu như em không ngại thì để con đò anh lấy cho Thương em cực khổ đưa đò sớm đến chiều Mặc kệ dù nắng hay là trời đổ mưa Nhung gấm lụa đào em vẫn chưa hề biết Bỏ lỡ thanh xuân em cũng không hề tiếc Con gái miền Tây ta nội quá dễ thương Nết na thì mị sống trọn tình quê hương Cho em gật đầu anh đem mâm trầu qua hỏi cưới Làm cái đám linh đình cho cái làng này điều vui Xin cho anh đứa con như vậy là đủ rồi Tết năm nay nhà ta phải phát tài Con trai đầu lòng không biết nó giống ai Con trai đầu lòng không biết nó giống ai